xong thì ngày hôm qua nó về con 28 anh em ạ trong vòng một tuần nó ra ba lần cái chạm hai này ba lần cái chạm 2 12 23 và 28 khá là dị phải không ạ đó ngày hôm qua chủ nhật của chúng ta thì đề về 28 đây hôm trước nữa của chúng ta về 23 còn à, đây thứ tư đây đề về 12 đây khá là dị phải không ạ nó một tuần nó ăn mấy lần liền nhưng dù sao thì nó ra rồi thì cũng rất nhiều anh em chúng ta không nuôi được phải không ạ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 đó Zalo 0566517326 phí 500k mãi mãi anh em nhé rồi ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình về một cái đường cầu đè của chúng ta lui thì chỉ có hai số thôi chủ nhật hàng tuần anh em nhé chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11 này ở giải tư con 6 này chúng ta ghép con 5 5 của chúng ta 5 bóng không này con 6 này chúng ta ghép lên con 5 và con không này cho mình em nhé chúng ta có đề lôi tuần này đầu 6 chúng ta có 65 và 60 này Đây lôi tuần chủ nhật ngày mùng 6 tháng 11 thì mình sẽ đi test cho anh em chúng ta chỉ có hai số anh em nhé kết hợp với lại đầu 6 cho mình Ngày đầu tiên đề về 67 thì chúng ta ăn được cái đầu 6 này. Tiếp tục khiên xong. Thứ ba này, thứ tư này. Đề về 65 thì chúng ta đã ăn tiếp đầu 6 và ăn thẳng con 65 này trong cái dàn hai số này anh em nhé. Tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần. Thứ năm này, thứ sáu này, thứ bảy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 chúng ta có đầu 2 ghép lần lượt chúng ta có 24 này 29 này để chúng ta lui tuần chủ nhật ngày 20 tháng 11 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 29 thì chúng ta ăn đầu 2 và ăn thẳng con 29 này tiếp tục khiên xong thì lại đợi đến chủ nhật hàng tuần thứ tư này thứ năm này thứ sáu này thứ bảy chủ nhật ngày 27 tháng 11 thì chúng ta có đề đầu 7 này ở đây chúng ta có không bóng 5 chúng ta có đầu 7 này 70 và 75 để chúng ta nuôi tuần Chủ nhật ngày 27 tháng 11 Ngày đầu tiên chúng ta không ăn này Ngày thứ hai này Ngày thứ ba này Sang ngày thứ tư Đề về 70 thì chúng ta đã ăn được cái đầu 7 này Và ăn thẳng con 70 này Trong cái dàn hai số Tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến Chủ nhật hàng tuần Thứ sáu này Thứ bảy này đề về 76 thì chúng ta ăn được cái đầu 7 nhé thì cái tuần này của chúng ta ở đây thì chúng ta tiếp tục chúng ta có cái đầu 6 ở đây thì hai bóng 7 này hai bóng 7 đề lui tuần thì chúng ta có cái đầu 6 62 và 67 anh em nhé được cầu này của chúng ta thì có hai số thôi ít số anh em kết hợp cả cái đầu 6 này cho mình trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi về cái đây là cái đường cầu đè lôi tuần và đường cầu lưu khung thì anh em để ý luôn đây cho mình anh em nhé đường cầu lưu khung của chúng ta đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình nhé đường cầu này thì mình sẽ kết hợp cho anh em là cả bạch thủ anh em nhé để ý vào chúng mình chủ nhật này ngày mùng 6 tháng 11 ở giải 3 này anh em lấy hai con cuối cùng bộ số thứ hai và bộ số thứ năm anh em ghép theo cái đường mũi tên này cho mình chúng ta có lô khung 3 ngày để chơi thứ hai này thứ ba này và thứ tư của chúng ta có cặp bạch thủ lô là con 62 để chúng ta nuôi 3 ngày cho mình thứ hai thứ ba thứ tư thì mình sẽ đi test cho anh em này ngày đầu tiên thì chúng ta ăn được con bạch thủ lô 62 62 thì chúng ta ăn được hai nháy nhầm nhé hai nháy 62 ở dãy 3 này và con 62 của chúng ta về ở dãy 5 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 13 tháng 11 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 82 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì đề chúng ta đã ăn được con 82 này 82 ở dãy 7 phải không ạ ăn ngày 2 tiếp tục khi xong lại đợi đến chủ nhật hàng tuần chủ nhật ngày 20 tháng 11 của chúng ta thì có bạch thủ lô là con 68 để chúng ta nuôi thứ hai thứ ba thứ tư ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai này sang ngày thứ ba thì chúng ta đã ăn được con bạch thủ lô 68 68 của chúng ta về hai nháy anh em nhé 68 dạy 3 và 68 dạy 7 này tiếp tục khiên xong hãy đợi chủ nhật hàng tuần Chủ nhật ngày 27 tháng 11 thì chúng ta có bạch thủ lô là con 87 này. Để chúng ta nuôi thứ hai, thứ ba, thứ tư ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con bạch thủ lô 87 87 của chúng ta về ngay cái dạng nhất này phải không ạ tiếp tục khuyên xong đợi chủ nhật hàng tuần thì theo cái đường cầu bạch thủ lô này của chúng ta thì nó cũng có thể là ăn lên ngày thứ ba nhưng mà anh em nào mà chơi bạch thủ thì em vào tiền làm sao nó hợp lý là được anh em nhé Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12 này thì cái tuần này anh em vào con bạch thủ lô là con 60 cho mình bạch lô 60 trùng cầu chúng ta kết cầu thì chúng ta vào mình lúc nào cũng khuyên anh em là lót con 06 vào anh em nhé còn cái đường cầu nó đang chạy là bạch thủ thì anh em nào thích bạch thủ thì vào bạch thủ lót thì nó cái tỷ lệ thì lúc nào nó cũng chắc chắn hơn nên là anh em cân đối cho nó hợp lý cho mình anh em nhé đây là cái đường cầu lô khung 3 ngày của mình Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta để chúng ta chơi đề lôi tuần và lô khung 3 ngày. Thì về phần đề thì ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho em là cái đề đầu 6. Đầu 6 của chúng ta thì có 62 và 67 anh em nhé. Lô khung 3 ngày thì mình sẽ bắt cho em là bạch thủ lô là của chúng ta là con 60. Anh em lên nót cho mình là con 06 vào anh em nhé. Để chúng ta chơi thứ hai, thứ ba, thứ tư từ chiều hôm nay